Ngày cuối cùng của tháng 11, 31 tháng 1, lượng lớn bệnh nhân đổ xô đến các bệnh viện trên khắp Trung Quốc gây ra tình trạng quá tải. Đáng chú ý là Bệnh viện Đa khoa Thâm quyến của tỉnh Quảng Đông tiếp nhận hàng chục bệnh nhân viêm não liên quan đến Covid-19. Số lượng bệnh nhân tương tự cũng tăng đáng kể tại nhiều bệnh viện khác. Mặc dù Tết Nguyên đán vẫn diễn ra 15 ngày trọn vẹn, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, nhưng người dân Trung Quốc dường như không có tâm trạng ăn mừng. Thay vào đó là cảnh tang thương, mất mát, trong đợt bùng phát Covid-19 mới, với số ca nhiễm và tử vong tăng vọt ở Trung Quốc, khó có thể không chú ý đến số ca tử vong của các quan chức cấp cao và những nhân vật nổi tiếng trong giới tinh Anh. Hơn thế nữa, điều này đã để lộ ra bí mật đen tối mà ít người biết đến. Hoài Giang xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên và Cổ. Kính thưa quý vị, các bệnh viện trên khắp Trung Quốc đông nghẹt người vào ngày 31 tháng 1 Tài khoản Twitter Nomo đã đăng một đoạn video về tình hình nội bộ của 19 bệnh viện tại Trung Quốc, cho thấy nơi nào cũng chật kín người bệnh. Bệnh viện Hoa Tây của Đại học Tử Xuyên, Bệnh viện số 1 của Đại học Cát Lâm, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Cáp Nhĩ Tân, Bệnh viện Thiểm Tây, Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Trịnh Châu, Bệnh viện Công nghệ cao Cáp Nhĩ Tân, Bệnh viện ở Hà Bắc, một bệnh viện ở Giang Tô, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Diêm Thành, bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa Bản Phụ. Ngoài ra, một loạt bệnh viện khác trong cảnh tương tự, có nơi người bệnh đông đến mức không thể đi lại được. Bệnh viện Tây Kinh, bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Giao thông Tây An, bệnh viện Quốc Lương ở Ninh Hạ, bệnh viện Trung y Ninh Hạ, bệnh viện Đa khoa Đại học Y Ninh, Viện Trung y Ninh Hạ, Bệnh viện Đa khoa Đại học Y Ninh Hạ, Bệnh viện trực thuộc thứ nhất của Đại học Y Cáp nhị Tân, Bệnh viện trực thuộc của Đại học Y Quý Châu, Bệnh viện số 1 của Đại học Lan Châu. Vào ngày 31 tháng 1, tài khoản Twitter GK đã đăng video chỉ ra rằng đã chứng kiến cảnh tượng thê thảm của làn sóng COVID-19 thứ hai tại thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hắc Long Giang. Trong video cho thấy, hầu hết các cụ già trên 80 tuổi đều nhập viện lần thứ hai và các giường bệnh trong một phòng đã chật kín người bệnh. Nhiều bệnh nhân viêm não liên quan đến COVID-19. Theo tin từ NetEase Trung Quốc, tài khoản mạng xã hội WeChat của Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến cho biết, khoa thần kinh của bệnh viện trong vòng một tuần đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân viêm não, người trẻ nhất chỉ mới ngoài 20 tuổi. Trong số những bệnh nhân này, có người do COVID-19 xâm nhập vùng não, cũng có trường hợp viêm não do cơ chế tự miễn dịch của cơ thể đối với COVID-19. Những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng, thậm chí đã được phẫu thuật mở khí quản và đặt máy thở. Có các bác sĩ chuyên gia khoa thần kinh của một số bệnh viện tuyến 3 ở Thượng Hải và Chiết Giang đã xác nhận với giới y học rằng trong số những bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến thần kinh mà họ tiếp nhận gần đây có một tỷ lệ tương đối cao trong trường hợp do COVID-19 viêm nhiễm. Phó trưởng khoa thần kinh của Bệnh viện Liên kết đầu tiên Đại học Y khoa Chiết Giang, bác sĩ Ruden đã nói với giới y học rằng sau thời gian cao điểm lây nhiễm COVID-19 đã xuất hiện nhiều bệnh nhân nhiễm trùng não liên quan COVID-19. Trong số các bệnh nhân ông chữa trị gần đây, ngoài biểu hiện người bệnh chóng mặt thông thường, rối loạn chức năng khứu giác và vị giác, còn có những bệnh nhân có biểu hiện viêm não do virus khiến người bệnh co giật, lũ lẫn hoặc các triệu chứng tổn thương não khác liệu viêm não COVID-19 sẽ là triệu chứng chính của đợt lây nhiễm tiếp theo. Một đoạn video đăng tải chỉ ra trong vòng một tuần mà khoa thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân bị viêm não do COVID-19. Loại virus corona đúng là có thể xâm nhập mọi nơi trong cơ thể. Ban đầu chỉ nghĩ COVID-19 nhắm vào hệ hô hấp, nhưng hiện nay, ngoài chức năng tim phổi, hệ miễn dịch, rối loạn giấc ngủ và suy nhược cơ thể, nó còn liên quan đến hệ thần kinh trung ương. Cho nên, đã có những trường hợp viêm não do virus. Cũng trong đoạn đô, một bác sĩ tại Bệnh viện Liên kết thứ ba của Bệnh viện Trung Sơn Quảng Châu tiết lộ, bệnh viện này gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị viêm não nặng liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Người bệnh thường kèm theo triệu chứng phổi trắng, cư dân Bắc Kinh năm nay không được mời về quê ăn Tết mà mời về để chịu tang. Người dân Bắc Kinh đã phải đối mặt với số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt sau khi chính quyền bất ngờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng các hạn chế COVID-19. Thay vì ăn mừng Tết Nguyên đáng, thì người dân Bắc Kinh lại phải đối mặt với số lượng người tử vong quá lớn và dịch vụ hỏa táng tồn động. Những ca tử vong xảy ra trong các nhà tù là một thảm kịch khác mà nhà cầm quyền sẽ không bao giờ tiết lộ cho thế giới bên ngoài. Một người họ hàng ở Bắc Kinh đã nói với anh Trình định cư tại New York rằng chẳng có lời chúc mừng năm mới nào mà chỉ toàn đi dự đám tang thôi. Anh Trình có vợ là người Bắc Kinh đã quen biết và có nhiều mối quan hệ rộng rãi sau 10 năm anh làm ăn kinh doanh ở thành phố này. Anh trở lại New York vào năm 2020. Vào hôm 22 tháng 1, anh Trình nói với ấn bản hoa ngữ của The Epoch Times rằng thân hữu của anh ở Bắc Kinh đã được quan chức Ủy ban Y tế Trung Quốc thông báo rằng ít nhất 10% đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đời. Theo anh Trình, ba người thân của vợ anh ở Bắc Kinh đã qua đời trong đợt bùng phát dịch bệnh vào tháng 12 năm 2022. Anh Trình cho rằng đợt bùng phát dịch bệnh lần này ở Trung Quốc có thể dùng từ càn quét để mô tả. Chờ 3 tháng để hỏa táng 5 người lớn tuổi mà anh quen ở quận Phong Sơn, trong đó có một người là cục phó cục công an, đã qua đời nhưng không ai trong số họ được hỏa táng. Kể cả có người quen biết trong ngành dịch vụ tang lễ, nhưng vị phó giám đốc đó cũng nằm trong danh sách chờ kéo dài 3 tháng. Rõ ràng là một số người quá cố còn có địa vị cao hơn ông ta, ông Trình nói. Thời gian chờ 3 tháng thì sẽ bảo quản thi hài ở đâu? Anh Trình được biết rằng hài cốt được bảo quản trong các container lạnh, tủ đông chuyên dùng cho thịt lợn đông lạnh trong trường hợp kho lạnh của nhà Tân Lễ đã kín chỗ. Nhưng bây giờ, ngay cả các container cũng không còn chỗ chứa. Vậy nên, nhiều gia đình phải bảo quản hài cốt của người thân trong xe hơi riêng. Mỗi xe chứa được 5 thi thể. Sau đó, họ lái xe đậu đi ở một nơi nào đó khác và đợi cho đến khi có thể hỏa táng. Anh Trình cho biết chuyện này rất phổ biến một quan chức từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an nói với Anh rằng có ít nhất 200.000 thi thể ở Bắc Kinh đang chờ được hỏa táng. 10% đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đời bản quan Trình làm việc trong Ủy ban Y tế Quốc gia, đảm trách bộ phận theo dõi tình hình dân số và kế hoạch hóa gia đình nói với anh. Trước đó, The Time đã đưa tin, cho biết kể từ cuối tháng 11, hơn 330 người nổi tiếng, quan chức và học giả Trung Quốc đã qua đời khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trên khắp cả nước. Những ca tử vong trong giới quan chức và tin anh của Trung Quốc đã phơi bày một tội ác tàn bạo. Trong vòng chưa đầy một tháng, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 13 tháng 1 năm 2023, 22 thành viên của Viện Kỹ thuật Trung Quốc đã qua đời, so với chỉ 12 người trong cả năm trước đó. Theo trang web chính thức của trường này, hầu hết đều ở độ tuổi từ 80 đến 100 tuổi. Tuổi thọ của họ cao hơn nhiều so với mức trung bình quốc gia. Cũng như các quan chức cấp tỉnh trở lên, các nhà khoa học và chuyên gia cấp học viện quốc gia được hưởng chế độ chăm sóc y tế miễn phí cũng như nhiều quyền lợi khác. Sức khỏe của họ được chăm sóc chu đáo ngay cả trong đại dịch Covid-19. Nhưng tại sao nhiều người trong giới tinh Anh lại qua đời đúng vào thời điểm này, khi mà họ đã vượt qua được nhiều vấn đề về sức khỏe khác rồi? Điều gì khiến nhóm người này gặp rủi ro cao ngay sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ chính sách Zero Covid và đợt bùng phát dịch bệnh ở Trung Quốc vượt khỏi tầm kiểm soát? Trong tháng vừa qua, các thi thể chất đóng ở nhiều bệnh viện, các phòng săn sóc đặc biệt ICU chật nít bệnh nhân và các phòng khám sốt quá tải với hàng dài người chờ đợi. Cựu quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc Cao chim Tường Trong số tất cả các trường hợp tử vong được báo cáo trong giới tin Anh của Trung Quốc, có một trường hợp nổi bật. Vào hôm 2 tháng 1, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Net, công ty con của Tân Hoa Xã đã thông báo rằng Ông Cao Chim Tường, cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa đã qua đời vào hôm 9 tháng 12 năm 2022, hưởng thọ 87 tuổi. Bản tin này không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, trường hợp của ông Cao ngày càng nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo bài điếu văn đăng trên mạng xã hội Trung Quốc của ông Chu Vĩnh Tân, Phó Chủ tịch điều hành Hội Xúc tiến Dân chủ Trung Quốc, gọi tắt là Dân Tiến Hội, trong bài viết nói rằng, trong nhiều năm qua, ông Cao Chim Tường đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Ông đã thay thế rất nhiều cơ quan trong cơ thể của mình. Ông còn nói đùa rằng nhiều bộ phận không phải của mình nữa. Ông Cao không phải là quan chức cấp quá cao trong hệ thống phân cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bởi vì ở cấp độ này cũng phải có ít nhất vài trăm vị tại sao ông ta lại được đối xử đặc biệt như vậy và làm thế nào mà ông Cao có thể nhận được nhiều nội tạng khi nguồn cung cấp tạng được cho là đang thiếu hụt. Điều này có thể khẳng định một tin đồn rằng các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu dựa vào cây ghép tạng từ những người trẻ và khỏe mạnh để kéo dài sinh mạng của họ. Tôi tin rằng các chuyên gia cấp quốc gia cũng nhận được sự đối xử như vậy. Tuy nhiên, đặc quyền này là trở thành một bất lợi trong bối cảnh diễn ra làn sóng bùng phát các ca nhiễm COVID-19 gần đây. Đợt bùng phát COVID-19 mới nhất bắt đầu tại các bệnh viện ở Bắc Kinh, nơi nhiều quan chức cấp cao và giới thượng lưu được phong vào các khu vực riêng. Điều khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn là những người nhận nội tạng đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Một hệ thống miễn dịch bị ức chế khiến người nhận nội tạng dễ bị lây nhiễm virus. Điều này giải thích tại sao lần này các quan chức và chuyên gia cao cấp nhất ở độ tuổi từ 80 đến 90, những người có thể đã được cấy ghép nội tạng, đã tử vong trong vài ngày sau khi Bắc Kinh đột ngột từ bỏ chính sách Zero Covid. Khi một người được ghép tạng bị nhiễm Covid-19, cơ thể của họ sẽ không còn sức đề kháng, do đó tử vong là điều không thể tránh khỏi. Du lịch ghép tạng các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người siêu giàu và giới tinh hoa không phải là đối tượng duy nhất được cây ghép nội tạng. Các cộng sự ở ngoài quốc của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng được cây ghép như một phần thưởng cho lòng trung thành của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ bà Bạch Lan, một nhà hoạt động chính trị cộng đồng đến từ San Francisco, là một trong những bạn hữu thân cận nhất của ban công tác mặt trận thống nhất tại Hoa Kỳ. Bà là giám đốc điều hành ở hải ngoại của Hiệp hội Giao lưu Hải ngoại Trung Quốc, một tổ chức trực thuộc mặt trận thống nhất. Bà đã đến Trung Quốc để ghép thận vào năm 2016. Đáng buồn thay, vào tháng sau khi trở về San Francisco, bà đã qua đời. Điều đó làm dấy lên một số nghi vấn. Bà Bạch Lan không có việc làm vào thời điểm bà phẫu thuật, vậy bà lại lấy tiền ở đâu để cấy ghép? Bà là một công dân Hoa Kỳ, vì vậy làm cách nào để bà tiếp cận được với nguồn thận ở Trung Quốc? Du lịch nội tạng đến Trung Quốc đã bị cấm ở Israel, Đài Loan, Ý và Tây Ban Nha. Và Vương quốc Anh cũng đã thay đổi luật đạo đức sinh học của mình để ngăn không cho các bệnh nhân đang chờ nội tạng của nước này sang Trung Quốc để cấy ghép. Các cơ quan nội tạng này đến từ đâu? Ngành ghép tạng của Trung Quốc bắt đầu bùng nổ vào năm 2000, cũng là thời điểm mà cuộc bất hại học viên Pháp Luân Công bước sang năm thứ hai. Vào năm 2006, tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn đã bị phanh phui. Vào năm 2019, một tòa án nhân dân độc lập đã kết luận rằng hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã diễn ra ở Trung Quốc trong nhiều năm trên quy mô đáng kể và việc sát nhân để cung cấp cho ngành cấy ghép tạng này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tòa này tuyên bố rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ là những nạn nhân chính trong hoạt động này. Bắc Kinh đã khẳng định rằng đại bộ phận số nội tạng này, nếu không muốn nói là tất cả, đều đến từ các tử tù. Phải mất thêm 9 năm nữa thì Trung Quốc mới thiết lập xong hệ thống phân phối và hiến tạng ngụy tạo của mình. Hệ thống này chủ yếu được sử dụng cho các chiến dịch quan hệ công chúng quốc tế và cách làm này đã hiệu nghiệm. Cộng đồng ghép tạng toàn cầu, chủ yếu là Hiệp hội cây ghép tạng, đã dỡ bỏ hạn chế đối với Trung Quốc và ủng hộ những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự tán thành của cộng đồng cây ghép quốc tế đã tạo thêm động lực cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hoạt động kinh doanh cây ghép vẫn tiếp tục bành trướng mà không có một hệ thống hiến tạng quy củ. Tuy nhiên, nguồn cung cấp nội tạng từ các tù nhân lương tâm không phải là vô tận. Dưới chiếc dù che chắn của nhà cầm quyền Trung Quốc, nạn thu hoạch và buôn bán nội tạng ngầm bắt đầu bùng nổ cùng với sự phát triển của ngành kinh doanh cấy ghép. Từ năm 2013 đến năm 2017, hơn 100 sinh viên đại học đã bật vô âm tín mà không để lại dấu vết. Mặc dù camera giám sát được lắp đặt khắp nơi, nhưng chưa một trường hợp nào được giải quyết. Nhiều người Trung Quốc bắt đầu ngờ vực rằng các vụ mất tích này có liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng sống. Dạo gần đây, một làn sóng các vụ án khác đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Thanh thiếu niên bị mất tích, một trong những nạn nhân là em Hồ Hâm Vũ, học sinh trung học ở huyện Duyên Sơn, tỉnh Giang Tây, bị mất tích ngay trong trường nội trú của mình. Đoạn ghi hình của camera giám sát có thể đã bị sửa đổi vì thiếu mất cảnh quay có thể cung cấp các manh mối về vụ mất tích của em Hồ. Vụ việc này đến nay vẫn chưa được giải quyết. Mục tiêu của nhà chức trách